có phải anh đã mơ về ấy có phải chẳng tin em nhạt phai đã vô tình đến thế sao người ơi tình chúng ta còn bao tiếng tha anh ngậm ngùi từng ngày xót xa khi mà em đã nói không cần này hay là ta đã mơ vậy thôi hay là ta đang ngó sợ thôi đắng cay hay là do chúng ta chưa vì nhau có phải anh đã mơ về ai? có phải chẳng tin anh nhặt phai đã vô tình đến thế sao người ơi tình chúng ta còn bao thiên tha anh thầm người từng fp 88 nhà cái đến từ châu Âu, uy tín hàng đầu Việt Nam. cược cho tất cả các giải đấu lớn nhỏ ở tất cả các môn thể thao. Các loại cược đa dạng, tỷ lệ cược hấp dẫn. Casino online nạp và rút tiền vào tài khoản ngân hàng chỉ trong 5 đến 10 phút. Đội ngũ chăm sóc khách hàng 24/7 trên chuyên nghiệp.